em đều làm được và đây đây là cái máy báo dung này rất nhỏ gọn luôn có các túi quần túi áo lúc đâu cũng được và khi vào sòng sới chơi điều quan trọng nhất đó là các bác học thuộc nhớ cho em cái nhịp dung của nó đây nó sẽ dung đủ 6 mặt cho các bác và mỗi mặt nó sẽ có một nhịp dung khác nhau đây này bầu một ngắn cua hai ngắn nai một dài tôm hai dài cá một ngắn một dài và gà thì sẽ không dung cứ máy báo nhịp dung như thế này là các bác đã có thể đánh được rồi được chưa ạ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 một ngắn một dài đúng không ạ một ngắn một dài đây gì bác có cá nhá các bác nhá đấy có cá này không dung không dung ở trong này có gà này nó có hẳn hai gà luôn hai dài hai dài đây là có tôm này các bác này đó có tôm hai dài tiếp có tôm tiếp các bác nhá đó có tôm hai ngắn hai ngắn ở đây là có cua đúng không ạ có cua luôn hai dài lại tôm tiếp đó tôm một ngắn một dài cá tiếp hẳn hai cá không dung có gà các bác nhé đó có gà luôn chuẩn chưa ạ vừa rồi thì em đã test thử cho các bác một vài tiếng có thấy được cái độ hiệu quả cái bộ đồ chơi bầu cua báo dung sáu mặt này nó sao ạ em khẳng định rằng là nó chính xác đến 100% bởi vì sao bởi vì là bầu cua thì mình không như tài xỉu không có chén phản